Điện thoại di động Quang Tâm tương mừng khai trương cơ sở 3, địa chỉ 365 Trần Phú, thị trấn Hương Khê. Chương trình giảm giá lớn nhất từ trước đến nay, từ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đến 30 tháng 6 năm 2022. Mua gì cũng tặng, mua gì cũng giảm. Đặc biệt giảm sốc từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng khi mua điện thoại trên 3 triệu đồng. Tặng cường lực cho tất cả khách hàng khi đến với điện thoại Quang Tâm Tặng sim Mobi, Vina, Viettel, đăng ký gói cước siêu rẻ. Mừng đại tiệc khai trường, quan tâm giảm giá 50% cho tất cả các dòng phụ kiện như sạc dự phòng, tai nghe, ốp lưng thời trang, dây củ sạc, loa, mic karaoke. Trả góp 0% cho các dòng điện thoại iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Với 15 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, điện thoại Quang Tâm cam kết bán hàng chính hãng, giảm giá rẻ nhất, chất lượng cao nhất, bảo hành nhanh nhất quý khách sẽ hài lòng khi đến với chúng tôi.